chào tất cả anh em nhé thì hôm nay anh thắng bịp sắp tết rồi hôm nay tôi xin giới thiệu đến cho anh em một số cái bộ môn chơi bài lá bịp để giúp anh em chiến thắng với cái môn chơi bài lá này anh em nhé và những cái công cụ đạo cụ để giúp anh em chiến thắng 100% về cái môn chơi bài lá bịp như là liêng sâm phỏng ba cây xì tú xì rách binh sạp xám binh ấn độ ngầu hồng phóc cơ anh em ạ đấy tất cả những cái môn chơi bài lá của ba miền bắc trung nam nên là anh em nào đang xem cái clip này anh em nhớ xem từ đầu đến cuối clip để anh em được trải nghiệm về tất cả những cái đồ công nghệ cao ở phía bên công ty tư vấn cờ bịp nhà chúng tôi sẽ tí nó sẽ hướng dẫn lại cho anh em thì hôm nay tôi xin giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái máy đánh bài bịp phiên bản 2019 anh em nhé và chuẩn bị Tết 2020 thì đây chính là cái phiên bản điện thoại máy đánh bài bịp CVK 900 thì chiếc điện thoại CVK 900 này nó có thể chơi được tất cả các môn chơi bài lá bịp của ba miền Bắc Trung Nam liêng sâm phỏng ba cây xì tố xì rách pin sạp sám pin ấn độ ngò vóc cơ đấy nó tất cả lên đến 52 trò chơi nên anh em nào mà chơi cái máy này thì rất sướng và quan trọng nhất khi chơi nó hỗ trợ người chơi là luôn luôn thắng anh em nhá anh em có thể cho nhà cái thắng nhà con thắng hoặc là tóm lại anh em sẽ làm chủ được cuộc chơi trong khi anh em sử dụng cái máy này thì cái máy này hình thức mẫu mã là nó giống với máy bình thường em sử dụng đấy đây máy còn nguyên tem tôi còn chưa bóc này nó được làm trên cái mô hình là iPhone 8 Plus đấy, anh em đi chơi thì anh em ngụy trang trên cái máy iPhone 8 Plus nó vẫn có thể nhắn tin xem phim chụp ảnh lướt Facebook lướt web bình thường anh em nha thì khi đi chơi anh em ạ đi cùng nó là những bộ bài đã được nhà mình xử lý qua công nghệ đây rất là nhiều mẫu mã bài đấy nhưng mình không thể bày ra hết được anh em nào mà muốn chơi bằng mẫu mã bài nào anh em có thể chụp ảnh em gửi qua zalo số này cho tôi đấy. mẫu mã bài thì anh em ờ, nhiều anh em bên nước ngoài nhật bản hay là hàn quốc anh em chơi bài nhựa bài lụa bên họ thì cũng tôi cũng thể làm được thì khi đi chơi nó sẽ báo cho anh em qua hai tai nghe siêu nhỏ vào bluetooth này đấy còn anh em đi lưu ý cho mình này khi đi chơi nó sẽ báo qua tai nghe anh em nhé chỉ có một mình anh em mới có thể nghe và phát hiện được thôi anh em ạ à. chơi rất kín đáo ở đây mình có bộ bài mình bóc sẵn để tí nữa mình thử cho anh em thì hầu hết là những anh em gọi điện đến cho mình là anh em muốn thử cái môn chơi liêng của môn chơi ba cây bởi vì hai cái môn chơi này là cực kỳ khát máu à, anh em đánh ngoài miền bắc và anh em đánh rất to thì tí mình sẽ thử cho anh em môn chơi liêng của môn chơi ba cây anh em nhá đây trước máy này này người ta cầm vào người ta không thể biết được đây nó là máy gì trừ khi anh em có một mã vào đây tôi sẽ hướng dẫn cho anh em xem luôn này đấy mã vào này à, tôi sẽ vào cho anh em xem đấy, khi mà anh em vào thì nó sẽ ờ, hiện lên anh em nhập mật khẩu đấy, vào trò chơi sảnh này đấy bài ba cây tiến lên này tất cả là 52 trò chơi này trong ba cây lại có rất nhiều mã này liêng sâm phỏm này đấy anh em nhìn chưa cái môn tôi chơi đầu tiên tôi thử cho anh em là môn chơi uh, môn chơi liêng thì đối với môn chơi liêng anh em có thể lựa chọn các mã chơi như là báo tất cả các cửa hoặc là anh em ờ, chơi những cái mã ví dụ như là anh em ờ, nhà nào nhà cái to nhất nhà con to nhất đấy tùy anh em thì trong clip mình sẽ để chế độ tay nghe à tôi xin lỗi anh em là chế để chế độ loa ngoài và chế độ máy ảnh gốc đấy mình sẽ để như này để cho anh em thấy cái tầm quét bài nó đây cháo bài xong anh em đặt xa đặt gần đều báo đấy. em nhìn thấy chưa cái tầm tầm quét của nó rất là xa anh em nhá đây, một này hai này ba này ba ngón tay này anh em vứt ngang vứt dọc mấy đều báo được anh em nhá vứt ngang vứt dọc đều báo Đấy, rất chuẩn anh em ạ đây tôi chia thử một ván này à. ba này máy ô ba này một này hai này ba này thao tác của anh em cháu đi ba cây này tôi chia luôn nha một này tôi chia theo hàng dọc này bốn nhà này mà vâng, tôi chia thế này cho em dễ phân biệt này đấy hai nước này hai nước này một nước này một nước này hai nước vẫn tự tin đánh bình thường nhé anh em nhá, anh em nhìn xem hai nước vẫn có thể tự tin đánh bình thường chơi rất là ok anh em ạ anh em muốn tăng giảm số lượng người chơi thì anh em chỉ cần bấm tăng giảm nút âm lượng là ok thôi à, mình sẽ chia theo hàng dọc để cho anh em dễ phân biệt hai này một này hai này một này hai này ba này bốn này vẫn là bốn người chơi tí mình tăng lên năm người chơi <clears throat> rồi tám nước này tám nước là cao nhất rồi anh em nhìn thấy chưa rất là ok nhé anh em nhé này bây giờ mình sẽ tăng lên năm người chơi này 5 người chơi này 1 2 3 4 5 6 này ở đây thì mình bốc luôn nhưng mà anh em đi chơi thì anh em nên ờ, anh em nên cháo cho nó cho nó quy trình anh em nhá đây từ trên 5 người chơi này đây đĩ này sẽ không có nhà nào cao hơn đấy anh em nhá đấy đĩ rồi không có nhà nào cao hơn nữa anh em nhé đấy là 5 người chơi còn anh em muốn tăng ờ, giảm số lượng người chơi 6 người chơi 7 người chơi tùy anh em thế đấy là anh em chọn chế độ là báo tất cả các cửa họ còn như ví dụ bây giờ mình muốn không phải là nhà cái cao nhất nữa mà mình muốn nhà con cao nhất đây mình chia thử cho anh em này bây giờ mình không muốn nhà bây giờ mình không muốn nhà cái cao nhất mà mình muốn nhà thứ hai cao nhất đấy nha đây nhà nhà cái này nhà thứ hai này tôi muốn nhà thứ hai cao nhất này Đấy, tôi chia thử cho anh em này đây là tôi đang để chế độ về chế độ bốn người chơi này đây nhà nhà thứ hai cao nhất nhé anh em nhé một nước này một nước này một nước này hai nước này à đây là hai nước này anh em này đấy em nhìn đây một nước một nước hai nước hai nước anh em nhìn thấy chưa đấy ca cơ này hai ca cơ rất là ok anh em nhé 1 đến 2 nước vẫn chuẩn bình thường tuy nhiên anh em nếu mà trong thực tế anh em đánh thì bây giờ tôi không muốn nhà anh em tôi lưu ý bây giờ tôi không muốn nhà thứ hai cao nhất mà tôi muốn nhà thứ ba cao nhất à, tôi chia thử này nhà này anh em nhé nhà này hai nước hai nước này tám nước này ba nước này rất chuẩn anh em ạ anh em nhìn thấy chưa <clears throat> đấy là chế độ chơi liêng anh em muốn nhà nào cao đất cũng được đối với môn chơi ba cây thì sao đấy, tôi sẽ thử tiếp cho anh em ở môn chơi ba cây đi đây mình sẽ thử cho anh em môn chơi ba cây nhé Đấy. chơi ba cây thì nó rất nhiều mã chơi nhưng mình không có thời gian để thử hết được cho anh em thì anh em lưu ý là anh em muốn thử rất là nhiều môn chơi thì anh em liên qua trực tiếp cửa hàng tại à, bến xe miền đông Sài Gòn hoặc anh em ngoài phía Bắc anh em qua bên xe mới đi, anh em nha Đây, chia thử một số bán cho anh em này Đây, tôi chia thử một số bán cho anh em môn chơi ờ, ba cây máy báo một thì đối với môn chơi ba cây ai đếm cái người cao điểm nhất báo 7 này 7 ví dụ như tôi là người ờ, đếm cái này 1 2 3 4 5 6 7 cái đuối này Đây, chia này Đấy. Bài mình luôn luôn cao nhất 992. Cứ ai đếm cái người cao nhất anh em nhé. Tôi chia thử lại một ván nữa này. <coughs> À, tôi chia thử lại một ván nữa để cho anh mô phỏng cho anh em hiểu còn anh em muốn hiểu hơn trực tiếp thì anh qua trực tiếp nhà mình ba này bảy vẫn là cái đối này một hạ đấy anh em cứ đếm ai đếm cái lên cao nhất <coughs> đây tám nước anh em nha, rất là chuẩn anh em ạ à. đấy tôi chia lại bán nước này 4 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Hai là cái cạnh này. 1 2 này. Bài cái và cao nhất nha anh em nhá. 749 này. Rất chuẩn anh em ạ. Vừa rồi tôi sai một tiếng. Thì ờ, có lẽ là máy nó báo nhầm hoặc là anh em cắt nhầm, hoặc tôi cắt nhầm. ba này tôi chưa thêm ván nữa này, cái bên cạnh này bài cái luôn luôn cao nhất anh em muốn tăng giảm số lượng người chơi như thế anh em nha Đấy. khi mà anh em mà cắt chuẩn thì chắc chắn là bài sẽ chuẩn chín nước này Đấy, đi vừa rồi mình giới thiệu cho anh em đó chính là chiếc máy đánh bài bịp 2019 mới nhất 20 chuẩn bị 2020 đón đầu Tết Xuân anh em nha anh em nên liên hệ cho Thắng qua số điện thoại 0979 40 9 thì nhà mình có hai cơ sở chính một là bến xe Mỹ Đình Hà Nội hai là bến xe miền Đông Sài Gòn cảm ơn anh em